Hmm. nữa này rồi chiến hữu vội vàng em đến thế rồi đi để làm chi em rồi sao vẫn trong lòng anh bao sầu đi khi biệt ly đừng bờ mi đắm trong người đi